tử thân mến bảy bước đi liên toàn kết nối khắp ta bà chấn động hoan ca như lai thì hiện ở đời ưu đàm chấn lỡ ngàn năm một lần khắp ba cõi chúng sanh an lạc chính thần không thiên nhạc reo vang mở ra trang sử huy hoàng ngàn năm lưu dấu bước chân độ đời hôm nay tại đạo tràng chùa chân giác hòa trong không khí thiêng liêng của mùa phật đản phật lịch 2564 được sự kết nối của hòa thượng đã kết nối toàn thể tấm lòng thành kính của đạo tràng phật tử như một món quà kính dân lên đến thế tôn để tưởng niệm một sự kiện hy hữu khó gặp khó thấy ở đời hôm nay một lần nữa trong 2.644 năm qua chúng ta lại được tắm mình trong ánh đạo vàng nhân ngài Phật đà, được dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn những gáo nước thơm để tắm cho bảo tượng sơ sanh tượng trưng cho tấm lòng thơm thảo và thành kính của người con Phật đó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 giá trị những chi sản mà Đức Thế Tôn đã để lại trong cuộc đời để hiểu phổ quát về ý nghĩa và công đức của Ngài Phật Đạo để hiểu phổ quát về cuộc đời và những di sản của Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng ta tất cả những người con Phật nói riêng và tất cả những người yêu mến đạo Phật trên toàn thế giới nói chung vào giờ này chúng con thay lời cho đạo tràng Phật tử thành kính cung thỉnh hòa thượng chứng minh ban những lời pháp ngữ như một điều lành các từ của ngài Phật đã hôm nay thành kính cung thịnh hòa thường nam mô ta đà giáo chủ điều ngữ bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh thành kính đảnh lễ kim tướng sơ sanh đức đức bổn sư thích ca mâu ni phật liên tọa đại tiền chứng minh kính thưa toàn thể chư tăng cùng nam nữ phật tử hiện diện trong pháp lễ hôm nay kính thưa những quý vị giờ phút thiêng liêng cao quý ngày rằm tháng tư âm lịch ngày trăng tròn ngày mà tất cả hàng triệu con tim trên trái đất này điều hân hoan đón mừng ngài đản sinh của đức thế tôn từ á xa thông từ đông sang tây muôn lòng như một thể hiện trọn vẹn tấm lòng đọc kính tinh tam bảo của về cung thành ca tỳ la để đón chào bậc thánh nhân xuất thế qua đó nở trong tất cả mọi người con con chúng ta và qua đó nở lên vườn lâm tiền đi nơi xứ ấm hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch toàn thể tăng ni phật tử tín đồ trên khắp thế giới đều cung kính đón mừng ngày phật đản sinh hôm nay tại đạo tràng chùa Chơn Giác trải qua thời gian dài trong dịch bệnh tất cả các phật tử cũng rất là hạn chế việc đi lại kể cả bổ tự cũng hạn chế việc tiếp khách theo thông tư của nhà nước và cho đến hôm nay cơn dịch đã dần dần được đẩy lùi tất cả mọi sinh hoạt của phật tử ở trong cái giai đoạn bình thường trở lại cũng là dịp để chúng ta đón mừng kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Sáng hôm nay, toàn thể đạo tràng học tử văn tập về đây với lời hân hoan kính mừng ngày Phật đản. Tôi được đại lao và hai lời toàn thể đại tăng trước hết trân trọng kính chào mừng toàn thể đạo tràng Phật tử một ngày Phật đản chúng ta hướng tâm đức phật để cầu nguyện cho cuộc sống được bình an cầu nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh được an cư lạc nghiệp kính thưa lữ quý vị Phật Đản lần thứ 2644 Phật lịch 2564 hôm nay đối với Phật tử chúng ta là một ngày vô cùng quan trọng thiêng liêng và cao quý nếu không có đức bồ tát vô minh xuất hiện ở đời thì chắc có lẽ toàn thể chúng ta cũng cũng đắm chìm trong sinh tử triền miên và chưa tri ngộ gặp gỡ ngọn đuốc tuệ phương pháp hướng dẫn của đức phật để chúng ta tu tập để được giải thoát may mắn cho chúng ta sinh ra trong đời tuy không gặp được Phật pháp nhưng chúng ta nhờ cái giới pháp của Phật nhờ sự hướng dẫn của chư tăng hai mươi mấy thế kỷ trôi qua hàng Phật tử chúng ta vẫn thể hiện niềm tin tam bảo giờ phút trang nghiêm này tất cả mọi người chúng ta đều hân hoan kính cẩn thắp nén tâm hương dân lòng tôn kính lên đức từ phụ cũng là dịp để kỷ niệm và thể hiện trọn vẹn lòng kính tin tam bảo đối với đấng từ bi thưa tất cả quý vị thông điệp của đức thế tôn sinh ra ở trong đời trong suốt 49 năm hoàng dương tranh pháp đức phật đã tuyên bố đã chỉ những phương pháp thực tập để cho mọi người mọi loài đều nương tựa vào phương pháp đó tu tập để thành tựu được chánh quả đó là đức phật nói trong kinh di giáo ta là phật đã thành chúng sanh là phật sẽ thành không phải chỉ một đời một kiếp mà đức phật thích ca mâu ni thành phật mà ngài đã tu nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ kiếp này là kiếp thứ bảy mà đức phật hiện hữu nơi đời sự hiện diện của Đức Phật có cha, có mẹ, có lịch sử và có quốc phổ. Điều đó để chứng minh rằng Đức Phật là một con người bằng xương, bằng thịt. Qua sự tu tập, qua sự chuyển hóa nội lực, chuyển hóa thắng tâm và 49 ngày tư duy thiền định nơi cõi Bồ Đề, Đức Phật đã tỏ ngộ trở thành chánh đẳng chánh giác từ đó là một gương sáng Đức Phật trong 49 năm truyền giáo Đức Phật đã để lại hơn 300 hội thuyết pháp hàng ngàn bài pháp để cho tất cả mọi người con Phật tùy theo trình độ tùy theo căn cơ mà thích nghi tu tập để được giải thoát giác ngộ giải thoát giác ngộ ở đây chúng ta phải hiểu rằng giải thoát là cởi trói mọi sự ràng buộc trong đời con người sinh ra và lớn lên chúng ta bị quấy nhiễu bởi cái cuộc sống về tình cảm thì vật chất chính những sự trói buộc đó mà đôi khi chúng ta không có được niềm vui không có được niềm tin và luôn luôn bị khổ đau dằn vặt áp lực khủng hoảng về tư tưởng vì tinh thần vì vật chất trong cuộc sống lời Phật dạy có nghĩa là chúng ta hãy coi tất cả mọi vật chất là phù hương giống như tròn mây trước gió khi họp khi tan tình cảm là những biểu à, những cảm xúc vì những cảm xúc mà con người có thể đau khổ đọa đà trong cuộc sống như vậy tu tập theo lời Phật có nghĩa là chuyển nỗi khổ niềm đau để được cuộc sống an vui và hạnh phúc như vậy như thế nào gọi là chuyển những nỗi khổ niềm đau đức phật dạy ba cái vấn đề mà các phật tử phải luôn ghi nhớ vấn đề thứ nhất đức phật gọi là cuộc đời là vô thường thứ hai tất cả mọi sự vật hiện tượng đều vô ngã thứ ba là đạt đến đỉnh cao đó là sự an tĩnh tâm hồn chúng ta hiểu biết nhận thức ba điều nêu trên là nền tảng căn bản trong bước đường tu tập như vậy điều thứ nhất như thế nào gọi là vô thường vì đức phật dạy trong kinh pháp hoa phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng có nghĩa là tất cả mọi sự vật hiện tượng nhà cửa vật chất danh vọng tiền tài sự nghiệp kể cả cái bản thân của chúng ta đều là vô thường khi con người sinh ra rồi lớn lên rồi trưởng thành rồi già nua bệnh tật rồi mất đi trong cái cái chuỗi dài như vậy đức phật gọi là vô thường nhớ khi nào cha mẹ sanh chúng ta ta quả tâm bé chỉ biết khóc chẳng biết cười chẳng biết nói chẳng biết đi thời gian trôi qua chúng ta biết đi chúng ta biết nói rồi chúng ta biết cảm xúc vui buồn rồi khi chúng ta lớn lên chúng ta có gia đình có sự nghiệp có vật chất có địa vị có tiền tài có nhà cao cửa rộng như vậy thì chúng ta bộc lộ nhiều cảm xúc khi đối diện cuộc sống thực tế vui có buồn có rồi một thời gian sau thân thể chúng ta theo thời gian mà lão hóa chúng ta bệnh tật chân mỏi gối dùng đầu bạc da nhăn mắt lờ tai biết những hiện tượng của lão hóa ập tới cơ thể của chúng ta chúng ta mỏi mòn đau khổ ta gọi là già nua rồi từ già nua chúng ta có thể một ngày nào đó giả từ cuộc sống từ biệt người thân trở về thế giới hữu vô một lịch trình từ khi sinh ra đến khi chết đi có phải chăng là vô thường chính cái vô thường đó đức phật dạy rằng đừng nghĩ chiếc thân giả tạo này là thường đừng nghĩ vật chất tiền tài danh vọng địa vị tiền bạc là thường mà hãy coi tất cả mọi thứ vật chất ngoài ra nó chỉ là những cái duyên để chúng ta chung họp khi hết duyên thì trở về trên các bụi chứng minh là hôm nay đồng tiền bên túi mình nhưng ngày mai trong túi người khác như vậy thì cái thân của ta có thường không không thân chúng ta là vô thường từ vô thường về thân đối với mọi sự vật hiện tượng cao hơn đức phật gọi là đời là vô ngã con người là vô ngã không có thật thể trăm năm trước thì ta chưa có vì ta chưa sanh mà chưa sanh thì chúng ta chưa có một cái tên hiện hữu trong đời trăm năm sau có cũng như không có nghĩa là vai mượn di thể vai mượn sự sống của cha mẹ ban cho chúng ta rồi mấy mươi năm sau chúng ta cũng sẽ mất đi trăm năm sau có cũng như không cuộc đời có có không không trăm năm còn lại tâm lòng mà thôi như vậy thì chúng ta mất đi chỉ còn hình ảnh chỉ còn tên gọi nhưng thân thể hình hài không còn hiện hữu và tất cả những cái gì đến và đi đều là nhân duyên giai mượn tất cả đều là nhân duyên hết đức phật dạy khi thổi đủ nhân viên gọi là trùng phùng tri ngộ khi nhân viên đã hết thì đã rời chia xa thầy nói ví dụ một cách cụ thể hơn để thầy nói về cái vô ngã để cho các phật tử hiểu ví dụ đây là cái chùa trơn giác tại sao gọi là chùa vì nó đầy đủ nơi thờ phật tượng nơi chỗ cho chư tăng tịnh tu nơi chỗ là cơ sở để cho tất cả các Phật tử gần xa về đây tu tập nhưng mà thực tế đây là những viên đá những viên gạch tất cả những phụ tùng chung hợp mới gọi là chùa cơ thể của ta cũng vậy cái đầu cái tay cái chân không thể là ta được nhưng mà dung hợp tất cả những yếu tố con người thì gọi là cái ta là tôi gọi là ngã nhưng mà thực tế cuộc đời này là vô ngã không có thật chỉ là trung hợp các duyên mà tạo thành khi duyên đã hết thì trở về với các cụ điều thứ ba là niết bàn tịch tịnh chúng ta biết được cuộc đời là vô thường vô ngã biết cuộc đời là sanh diệt biến dị mà hãy cố gắng thức tỉnh mà cái sự thức tỉnh đó đức phật gọi là giác ngộ là sự tỉnh thức của tâm hồn nhận biết được sự vật hiện tượng là vô thường thay đổi chính hiểu được vô thường thay đổi không bám víu vào vật chất không bám víu vào tiền tài không bám víu vào tình cảm những cái thứ đó đều là vô thường thay đổi chính hiểu được điều đó đức phật gọi là tỉnh thức trong cuộc đời có sự tỉnh thức vì tỉnh thức mà chúng ta phải phát tâm cái lòng bao dung cái sự thương yêu sự che chở sự chia sẻ đến tất cả mọi người mọi loài mà khi chúng ta bao dung phát tâm cái tâm tại từ bi như vậy thì dựa trên cơ sở nào dựa trên cơ sở tình thương và trí tuệ như vậy đạo phật lấy trí tuệ làm cơ sở căn bản để truyền bá chánh pháp như vậy thì những người con của phật là những người con có trí tuệ nhìn thấu suốt hiểu một cách tận tường lời Phật dạy để cuộc sống của cha chúng ta chúng ta có thể giải tỏa nỗi khổ niềm đau trong đời để chia sẻ những tình cảm yêu thương đến tất cả mọi người đó là niềm hạnh phúc hôm nay ngày Phật đản Phật lịch 2564 tất cả Phật tử về đây sau cơn đại dịch thầy rất là vui mừng khi chúng ta sinh hoạt trở lại mong tất cả các phật tử cố gắng thực tập lời phật dạy hiểu biết một cách sâu sắc lời phật dạy thực hành một cách miên mật lời phật dạy để có được cuộc sống an vui và hạnh phúc cầu tam bảo gia hộ cho tất cả phật tử chúng ta những người thân yêu thân bằng quyến thuộc mùa phật đản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 Chúng con thay lời cho đạo tràng Phật tử thành kính niệm ân Hòa Thượng và tiếp theo chương trình mừng thánh đảng hôm nay vào giờ này cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể đạo tràng Phật tử đồng khởi thân trang nghiêm hướng về trước kim tướng sơ sanh của Đức Thế Tôn chuẩn bị cử hành nghi thức mừng thánh đảng Trên đài xem báo trong ánh hào quang Đức năng nhân tướng hảo quý hoàng đấng đại giác từ bi viên mạng vào giờ này cung thỉnh toàn thể đạo tràng lắng lòng thanh tịnh theo tiếng đại hùng bát nhã tưởng niệm về ngày thánh đàn đức thế tôn xin mời ban chung cổ trỗi ba hồi bát nhã hùng thiên kính mừng thánh đàn Thank you. Nah, thần tượng gian phú thần trần gian tại cung vua tịnh phạn ma gia phụ nhân cam mộng lành mang thánh thai quan lâm trần thế vui mừng thai hoa đàm đã nơi thiên long trỗi nhạc các trời đại hoa chinh rồng tâm phật tại ta bà bài bước xưng tôn cùng vũ trụ màu thì nhiệm thai ưng linh tích để bao trước nguyện đồ sanh nguyện hoa thân để mở đầu Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch Bốn chung tăng ni mười phương Phật tử cung kinh quỳ trước đài vàng Chi thành nằm trong ánh sáng chim ngưỡng sơ sanh bảo tương Lại mừng từ phụ kiếm thân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 chi tâm đảnh lễ lễ dưới cây vô ưu đàn sanh thì bồ chi tâm đánh lễ luân phiên dân những gáo nước thơm cúng dường Đức Thế Tôn để cho lễ tắm Phật được trang nghiêm. Quý Phật tử vào giờ này chúng ta tập trung mỗi bên một ngàn và trong lúc chúng ta tắm Phật chúng ta cùng hòa thanh niệm danh hiệu Phật cúng dường. Nam mô Bổn Sư xin mời toàn thể đạo tràng Phật tử đồng khởi thân trang nghiêm, gửi trọn tấm lòng mình với những tâm niệm trí thành nhất theo lời hồi hướng của Hòa Thượng Chứng Minh, cung thỉnh Hòa Thượng hồi hướng công đức lành hôm nay. Đàn sanh công đức thù thắng thành sống thật nay là ngày rất là hoan hỷ Đức Phật đản sinh tất cả mọi người trên hành tinh này đều hân hoan chào đón Phật Bồ Tát cứu à, nhân xuất thế và chung cái niềm vui của nhân loại trên toàn thế giới thì hôm nay tất cả tăng ni Phật tử à, khắp toàn cầu đều cử hành trang nghiêm trọng thể cử hành lễ đản sinh Đức Từ Phụ à, nhân dịp này bổn tự cũng xin trân trọng cảm niệm tri ân công đức ờ, gia đình phật tử ờ, thiện đạo diệu tương cùng tất cả các anh em đồng hành trang trí lễ đề Phật đản được trang nghiêm và thành tựu và đồng thời sau buổi lễ Phật đản hôm nay sau khi các Phật tử à, dùng à, trưa sau thì chùa chúng ta sẽ phát 500 phần quà tại đây cho bà con sau cơ nghiệp năm thăm phần quà đó chúng tôi xin trân trọng à, cảm niệm tri ân công đức à, vợ chồng chồng tử à, diệu hoàng à, phật tử thiện đạt à, gia đình phật tử thái lai gia đình phật tử nguyên quát cùng tất cả các phật tử hỷ tâm kẻ ít từ nhiều kẻ công được lửa đóng đóng góp 500 xuất quà để cho bà con nghèo trong thời gian dịch bệnh vừa trải qua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 à, bà con có những người bạn đạo có thể mời đến đây để dân nước tắm Phật trong suốt ngày hôm nay và hòa trong niềm hoan hỷ của Ngài Phật Đản tại Đạo Tràng Chân Giác tổ chức pháp lễ thọ truyền tâm quy ngũ giới cho quý phật tử có phát tâm nâng thân nếp sống của nhà phật quý vị nào có tâm nguyện đường quy tam bảo vào giờ này chúng ta có thể liên hệ với bạn thư ký đi nghi danh à, sau khi quý vị lễ phật xong mời quý vị trở về các dãy bàn tròn chúng ta dùng bữa tiệc chay và nếu có thời gian xin mời quý vị hãy nán lại để chúng ta cùng trao tặng những phần quà như trao tặng những niềm vui nhân ngày phật đản một lần nữa kính chúc quý vị có một ngày phật đản hoan hỷ an lạc và trọn vẹn công đức